Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Phú Tân Đức Trọng, diện tích 159m2, 80m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường bê tông, cách quốc lộ 2100m. Đất bằng phẳng, khu dân cư, tiện ích đầy đủ, giá 1,35 tỷ đồng. Đất Phú Hội Đức Trọng, diện tích 153m2, có 100 m vuông xây dựng, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường nhựa 7 m, cách quốc lộ 22 trăm m. Đất bằng phẳng, khu dân cư, tiện ích đầy đủ, giá 1,55 tỷ đồng. Biệt thự An Sơn phường 4, diện tích 182 m vuông, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng đông bắc, đường nhựa ô tô, kết cấu một hầm một trệt một lầu, 10 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh, gần trung tâm, nhà nằm ngay đỉnh đồi An Sơn, view đẹp, thích hợp đầu tư nghỉ dưỡng, giá 17,5 tỷ đồng. Đất Mang Linh phường 7, diện tích 232,3m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, cách trung tâm 8 km. View đẹp thoáng, khu dân cư, an ninh cao, giá 5,57 tỷ đồng.